Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá VIP cũng như là hai cái kênh mà tiếng giới thiệu tiếp theo đó chính là kênh tiếng bóng đá cùng với kênh tiếng sâu kèo nha anh em. Thì tiếng đã nói nhiều lần rồi, đó riêng tại cái kênh uh, tiếng bóng đá VIP này là cái kênh mà tiếng đã mới thành lập mới đây thôi, đó chủ yếu để lên các trận đấu tại cái giải SEA Games 32 cho anh em. Đó thì anh em nhớ để là một lượt đăng ký theo dõi kênh này cùng với hai cái kênh tiếng bóng đá và tiếng sâu kèo luôn nha anh em. Đó thì đây chính là ba cái kênh chính thức của tiếng anh em nhớ nhé. Ok thì uh, tiếp theo trong video lần này Tiến sẽ lên thêm cho anh em hai cái trận đấu tại cái giải uh, uh, SEA Games 32 vòng bảng đó hai cái lượt trận đầu tiên tại bảng bơi đầu tiên đó chính là trận đấu giữa Thái Lan với Singapore thì cái trận này Tiến đã làm rồi Tiến chuẩn bị đăng lên cho anh em nhé còn cái trận tiếp theo uh, trong cái video này Tiến sẽ lên luôn cho anh em cái trận đấu giữa Việt Nam với Lào được diễn ra vào lúc 19 giờ tức là 7 giờ tối nay đó cái trận đầu tiên mà Việt Nam ra quân ok cho anh em thì uh, trước tiên như những video trước tiến sẽ cho anh em tham khảo trước cái mã kèo mà nhà cái đưa ra cho anh em uh, uh, nắm được cái tỷ lệ kèo của cả hai xong rồi chúng ta sẽ đi phân tích đó phân tích về hai đội bóng này có những cái nhược điểm ưu điểm như thế nào trong lịch sử đối đầu cũng như là về phong độ xong rồi sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư nhé ok thì uh, đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra ở cái thời điểm hiện tại uh, à, U22 Việt Nam sẽ chấp đội uh, khách U22 Lào với mức chấp là 2.5 cả chặn đó một mã, mã kèo chấp mà riêng tiếng thấy là không cao chút nào nha anh em đó tuy là 2.5 nhưng mà đối với cái trình độ của Việt Nam hiện tại à, khi mà phải đối đầu với các đội bóng nhỏ như là Lào hay là Campuchia hay là Đông Timor Brunei này nọ cái kiểu hay Singapore rồi ấy thì cái tỷ lệ chấp uh, 2 hai trái trở lên cũng như hai trái gửi này nó khá là nhẹ thôi đấy à, 2 trái gửi là mã kèo chấp cả chặn nha anh em và 1.25 đó chính là mã kèo chấp ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tài xỉu ở trong trận đấu này đó chính là 3.5 cho mã kèo tài xỉu cả chặn và 1.5 cho mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 đấy thì à, cũng như tiến đã nói đây là những cái trận đấu mà thuộc cái giải cỏ anh em giải ao làng thôi cho nên à, nhà cái chưa có đưa ra sớm các mã kèo như là phải cốc hay là phải phạt nên tiến uh, chưa có đưa lên đây đó chưa có sàng lọc ra đưa lên cho anh em tham khảo được nhưng mà chắc chắn với anh em trước cái giờ bóng lăn tầm uh, À, hai uh, ba tiếng đồng hồ ấy nhà cái sẽ đưa ra đầy đủ các mã kèo hơn trên trang cho anh em chơi đấy thì nói chung tiếng không có tiện đưa cái trang lên đây chắc chắn sẽ bị đánh đi cái chính sách của youtube nó sẽ xóa đi cái video của tiếng vì đã vi phạm chính sách của nó đưa những cái video cờ bạc lên anh em đó cho nên anh em nào mà thật sự muốn có một trang riêng để chơi muốn có nhiều mã kèo hơn để anh em chơi ấy cũng như là mã kèo gốc kèo thẻ phạt này đó thậm chí là có cả chục mã kèo chấp khác nhau cũng như mà cả chục mã kèo tài xỉu khác nhau nữa đó anh em cần anh em tin tưởng tiến chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến có ghim phía dưới màn hình này nè à, không chỉ những anh em nào mà mà muốn chơi trên trang đâu nhá còn thêm những anh em nào mà muốn vào nhóm đó đặc biệt là những anh em mà thua tha xa bờ cái mùa world cup elgo vừa rồi đó muốn vào nhóm muốn lấy những mã kèo chuẩn nhất đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ giúp đỡ anh em anh em cứ thử vào một thời gian đúng không hợp thì mình chơi không hợp thì mình có thể ao ra mình có thể thoát đúng không tiến chỉ muốn cho anh em có những cái mã kèo nó nó chất lượng nên anh em vào bờ anh thắng lợi thôi anh em thắng thì tiến cũng được hưởng lợi theo đúng không đó lọc lá này nọ cái kiểu thì tự anh em là à, cái đó anh em thắng thì chắc chắn anh em cũng có lọc lá cho tiến rồi đó tiến không xin về cái chuyện đó nhá tiến chỉ à, uh, mong muốn là anh em có lãi khi mà vào được cái nhóm của tiến thôi đó cùng với cái việc mà muốn chơi dân trang tiến xin nhắc lại một lần nữa phải có được số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là sử dụng ví momo thì đủ một trong hai điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay với tiến số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới cái phần ờ, mô tả cũng như dưới cái phần bình luận trong cái video này đó anh em ấn trực tiếp vào những đường link facebook tele hoặc là fanpage cùng với tiktok nhé đó còn không biết vào những đường link đó thì cứ liên hệ trực tiếp vào số zalo cho tiến ok cho anh em thì uh, anh em cần anh em tin tưởng cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em ok đó còn anh em nào mà mà à, sợ bị lừa này nọ cái kiểu thì tốt nhất thì né ra Tiến không có rảnh mà đi giải thích với từng anh em là cái trang này nó chơi như thế nào uy tín như thế nào đâu nhá đó Tiến chỉ giúp đỡ bỏ thời gian ra để giúp những anh em nào mà tin tưởng muốn vào bờ muốn có một trang chơi đó Tiến chỉ giúp đỡ cho anh em như thế thôi ok thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước khi đưa cái sự lựa chọn hợp lý nhất nha anh em đây thì đầu tiên như anh em nhìn vào à, màn hình sẽ thấy được đây chính là cái uh, bảng xếp hạng hiện tại của cái bảng B này bảng B hiện tại tại cái vòng loại SEA Games 32 có được 5 cái đội bóng đó chính là Lào uh, U22 Lào cùng với Malaysia Singapore Thái Lan và Việt Nam thì nhìn chung chính Việt Nam và Thái Lan cùng với Malaysia là ba cái ứng cử viên cho cái ngôi vô địch tại cái giải đấu SEA Games 32 này đó cũng như à, cùng với Indo cũng là một ứng cử viên khá là nặng ký nha anh em đó nhưng mà hiện tại Thái Lan Việt Nam và Malaysia ba đội bóng mạnh đã chung một bảng đấu B cho nên cái bảng đấu này phải nói là một bảng đấu uh, cực kỳ hấp dẫn tại cái mùa SEA Games năm nay đúng không anh em đấy thì tiếp theo đây anh em hãy đảo qua cái phong độ của hai đội cùng với tiếng này đầu tiên là anh em trước uh, anh em thấy được đây chính là cái phong độ của đội tuyển Việt Nam đó tại cái vòng loại SEA Games uh, uh, năm 2019 thì Việt Nam trải qua cái giai đoạn vòng loại này với cái chuỗi trận bất bại luôn em đó khởi đầu là trận thắng 6-0 trước Brunei cũng như 6-1 trước Lào này rồi 2-1 trước Indo đó rồi thắng 1-0 trước Singapore à, rồi hai điều trước Thái Lan này cũng như là 4 thắng 4-0 trước thằng cái thằng Campuchia tại cái vòng bán kết đó và vô đến cái trận chung kết thì Việt Nam đã thắng đậm Indonesia với số 3-0 và đăng quang cái huy chương vàng SEA Games ở cái mùa giải ờ, năm 2019 này một phong độ phải nói cực kỳ tốt của đội tuyển Việt Nam gần như là Việt Nam đang ao trình với các cái giải mà mà ao làng hiện tại uh, của Đông Nam Á rồi anh em đó còn về đội khách thì sao về đội khách Indonesia uh, xin lỗi anh em về đội khách uh, Lào thì nó chỉ có được hai chiến thắng đó cùng với đó một trận hòa và 7 thất bại đó à, ở 10 vòng đấu gần nhất anh em thấy là một cái thành tích khá là tệ hai thắng một hòa và bảy thất bại nói chung thì nhìn với cái phong độ của lào cũng không thể trách nó được anh em vì những đối thủ mà nó phải đối diện thì anh em nhìn nè những cái đội bóng khá là mạnh tại Đông Nam Á như là Indo Thái Lan đó thua 0-4 trước Indo này thua 0-2 trước Thái Lan thua 1-6 trước Việt Nam này đó rồi những trận thua 1-3 trước Malaysia cũng như thua 0-2 trước Singapore và thua 1-3 trước Myanmar còn lại những đội bóng nhỏ đó chính là cái riêng cái thằng Brunei thôi đó bóng Brunei hoặc là Đông Timor là hai cái đội bóng mà Lào mới có thể đánh bại trong ờ, những cái thời gian gần đây thôi anh em đó vì hai đội bóng này khá yếu đúng không anh em hai cái đội tuyển trẻ này khá là yếu luôn đó như là Brunei anh em có thấy là ở mùa giải năm 2017 tại SEA Games thì Lào cũng đã hạ được Brunei với tỷ số là 3-0 quay trở lại SEA Games năm 2019 thì Lào lại tiếp tục hạ cái thằng Brunei với tỷ số lần lượt là 3-0 tiếp đấy thì nói chung xét về cái phong độ đẳng cấp chắc chắn Việt Nam nó sẽ ao trình cái thằng Lào này khá là nhiều quan trọng là nó muốn thắng bao nhiêu bàn trong cái trận đấu này thôi đúng anh em đó và cái trận này Tiến cũng không có quá nhiều để để uh, nói với anh em vì anh em thừa biết ấy, U22 Việt Nam đến với cái SEA Games 32 trong cái vai trò là đương kim vô địch uh, trong cái sức mạnh mà cái đoàn quân của uh, uh, cái đoàn quân của huấn luyện viên uh, Philip Cho CL uh, đang bị hoài nghi thì ngoài cái kết quả mà mờ nhạt một trận thắng 5 trận thua ở các cái vòng đấu tập và cái trận giao hữu quốc tế anh em thì chất lượng nhân sự cũng là cái vấn đề mà đáng lo ngại khi mà các cầu thủ uh, uh, kinh nghiệm thực chiến đa phần ít cơ hội thi đấu dưới cái mã áo của câu lạc bộ đúng không anh em đó U22 Việt Nam cũng ờ, không có được một cái thủ lĩnh ờ, đúng nghĩa nào khi mà toàn bộ các chân sút đều không thể ờ, hiện được cái vai trò nổi bật của mình trong cái đội hình đó nhưng nhưng anh em nên nhớ một điều thì huấn luyện viên của U22 Việt Nam cũng vừa mới tuyên bố rằng rất là tự tin về cái mục tiêu là bảo vệ cái tấm huy chương vàng của mình đó ngay khi mà vừa đặt chân tới cái đất Campuchia tại cái kỳ SEA Games 32 lần này thì với cái kỳ vọng uh, với cái học trò là sẽ cải thiện được cái chất lượng cũng như là cái lối chơi dưới cái áp lực của áp lực của một cái giải đấu chính thức đúng không anh em đó dù vậy thì cái kết quả mà U22 Việt Nam uh, giành được còn là cái dấu hỏi và nếu như mà nhìn vào cái màn trình diễn ở 6 trận đấu vừa qua thì uh, chắc có lẽ là sẽ không có dễ dàng cho thầy trò của nhà cầm quân người Pháp trong cái hành trình tại SEA Games 32 nha anh em đó nhưng mà khi mở đầu với cái trận đấu tại cái giải U22 uh, uh, giải đấu SEA Games 32 lần này thì chắc chắn U20 Việt Nam với cái thành tích ở ờ, SEA Games năm 2019 cũng như ờ, ở cái giải đấu ờ, AFF năm 2019 này thì chắc chắn là đội tuyển Việt Nam nó cũng có một phần nào đó có thêm nhiều cái sức mạnh cũng như động lực một cái phong độ cũng khá là ổn đúng không anh em đó trong cái trận đấu chính thức nha đấy còn những cái trận giao hữu gần đây như tiếng đã vừa mới nói thì Việt Nam nó làm không có được tốt cho lắm đó thì ngay ở cái trận ra quân lần này thì à, U22 Việt Nam chỉ phải đối đầu với cái thằng U22 Lào thôi anh em đó và đây chính là cái cơ hội mà để cho uh, đội tuyển Việt Nam có được cái chiến thắng đậm đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên uh, ờ, uh, ờ, Philip Joshua tiếp quản cái vị trí của người tiền nhiệm đó chính là Park Hang-seo đó thì cái đội bóng mà nước chịu vôi dù tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ xong vẫn bị đánh giá thấp hơn khá là nhiều so với U22 Việt Nam đấy thì ngoài cái chất lượng về cái đông công tác mà uh, đào tạo trẻ của nền bóng đá đó, nền bóng đá U22 Lào anh em thì nó cũng không có để lại được nhiều cái dấu ấn ở cái đấu trường mà uh, ở ở những cái đấu trường mà ở khu vực cái giải gần đây tại Đông Nam Á đấy thì nói chung tuy là u 22 Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt nhất tại cái giải đấu SEA Games 32 lần này đó nhưng chắc chắn khi mà phải đấu đầu với u 22 Lào thì Lào cũng không phải là một đối thủ mà có thể so sánh với Việt Nam được trong cái trận cầu đêm nay đấy thì nhìn chung với những gì tiến đã phân tích thì tiến sẽ à, cho anh em xem thêm về một cái trận mà gần nhất hai đội đối đầu với nhau trong một cái kỳ sea games đó chính là một cái kỳ sea games vừa rồi 2019 thì Việt Nam cũng đã hủy diệt cái thằng Lào với chỉ số là 6-1 khá là đậm đúng anh em đó thì quay lại với trận đấu này à, như những gì Tiến vừa phân tích cũng như vừa mới cho anh em biết thêm những cái thông tin à, đáng chú ý của đội tuyển U2 Việt Nam cũng như là U2 Lào ấy đó cùng với tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra thời điểm này thì Tiến đã có những mã kèo đưa cho anh em như sau anh em có thể tham khảo nha đây đầu tiên là anh em có thể vào mạnh cho tiếng mã kèo Việt Nam chấp 2.5 cả chặn cùng với mã kèo là uh, tài 3.5 và Tiến dự đoán trận đấu này Việt Nam sẽ có một chiến thắng đậm đầu tay đó từ 4-0 cho đến 6-0 ờ, trước Lào trong cái trận cầu đêm nay đấy thì anh em hợp mã trùng máu với Tiến anh em vào thì Tiến cũng nhắc nhở anh em nên vào nhẹ những cái mã kèo cải cái giải SEA game thôi nhé anh em vì đây là những vòng đấu đầu tiên nên mình chưa có biết được là cái chất lượng của các cầu thủ nó như thế nào đó cứ xem chân và trận đầu đi sau đó chúng ta đầu tư mạnh cũng chưa uh, cũng chưa có muộn đúng không đấy thì anh em hợp máu trùng mã thì vào nhé còn những anh em nào mà muốn có được những mã kèo chuẩn hơn ấy thì trước cái giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà tiếng nắm bắt được cái lối chơi sơ đồ của hai đội cũng như là tiến cũng có thể là đội đợi hai cái đội bóng này nó nó à, vào trận đấu tầm 50 phút đó xem chân nó đá như thế nào đó đã có hay Việt Nam lần này đã có hay hay không rồi Lào nó thủ tốt không hay là nó nó chơi với cái cái, lối chơi vẫn là tệ như những năm ngoái thì lúc đó Tiến sẽ uh, sàng lọc ra và đưa những món kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm trực tiếp cho anh em vào để anh em kiếm cơm gạo đấy thì nói chung anh em uh, kết anh em vào thôi còn không thì cứ đợi trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy uh, kèo chuẩn hơn trong trong nhóm nha anh em cũng có thể là đẩy trực tiếp trong cái giờ bóng lần trên nhóm luôn ok thì uh, tiến nhắc lại một lần nữa còn những anh em nào mà đang thua tha sao bò này muốn vào nhóm muốn cùng kiếm cơm gạo với tiến cũng như là những anh em mà uh, muốn có một cái trang để chơi không bị mất like mất phí như chơi qua thầu qua cò ấy, thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thì cứ liên hệ nhanh cho tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em đưa tất cả vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em tạo một cái tài khoản trên trang để chơi được nhiều mã kèo nó hấp dẫn và không bị mất lại mất phí nha đó ngoài ra lại bảo mật lại an toàn đó tỷ lệ nạp rút cực nhanh mà một một nữa nói chung là các là ok anh em đó tin tưởng thì cứ liên hệ đi tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em nhé thì anh em thấy nhận định của tiến mà có hợp hợp ý á, có ý nghĩa đối với anh em để cho anh em có thể đầu tư ấy thì anh em đừng có quên là để là một cái like ở trong video này và bình luận về tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa U22 Việt Nam và Lào. Tiến sẽ dành tặng cho anh em nào sớm nhất và nhanh nhất là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nha anh em. Ok, thì uh, Kỳ Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây. Anh em cũng đừng quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến bóng uh, Tiếng Bóng Đá VIP này cùng với hai cái kênh đó chính là tiến Bóng Đá và tiến Sổ Kèo luôn nha anh em và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé ok tạm biệt anh em à, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo tại kênh tiếng bóng đá vip cũng như là hai cái kênh tiếng bóng đá và tiếng sao kèo luôn nhé